khí công Himalaya cũng như tất cả các cái bộ môn khí công dưỡng sinh khác khi người à, mới bắt đầu tập ý, thì sẽ gặp một số những cái triệu chứng những cái hiện tượng nó bất bình thường có nghĩa là nó không giống với những cái cái cái cơ thể của mình cái cuộc sống của mình từ trước đến nay cái sinh hoạt mình trước nay và cái cụ thể hay gặp nhất là những người mới tập thì sẽ hay cảm thấy là mình à, mỏi tê nhức phần vai phần lưng phần hông và các khớp xương à, dọc hai bên lưng hoặc vùng cơ bụng điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì là khi chúng ta vận động mà từ trước giờ mình mà chúng ta là những người mà ít vận động chẳng hạn thì chúng ta sẽ cảm thấy mỏi bây giờ cô các cô bác anh chị em là cứ hình dung là mình lâu lâu mình à, không đi bộ không nhiều chẳng hạn thế thì hôm nào mà mình chỉ cần đi nhiều một chút thì mình đã mỏi chân rồi hay là mình đi tham quan mình lên chùa mình lễ phật mà mình trèo núi thì về nó cũng mỏi nó đau hoặc là anh em lâu không đá bóng ra sân đá một trận chạy gần nửa tiếng thì làm sao phải làm sao phải đau không đi được thế thì đó là cái do cái cường độ vận động nó quá nó quá mức so với cái thói quen của cơ thể mình và thêm vào đó là có một số các khu vực ở trên cơ thể mình mà từ trước nay mình hầu như là rất ít vận động thì bây giờ các cái bài tập khí công nó động chạm đến những cái vùng đó thì những cái chỗ mà nó chưa được vận động bao giờ hoặc là vận động rất ít thì bây giờ mình vận động nó nhiều lên thì nó sẽ đau mỏi nhưng những cái hiện tượng này không có gì đáng sợ cả nó sẽ qua còn một cái hiện tượng nữa là có một số các anh chị em học viên tập luyện một thời gian ngắn thôi 3 buổi 5 buổi thì sẽ thấy người mình nó mẩn ngứa hết lên mẩn ngứa mẩn ngứa mà thậm chí là rất ngứa hoặc thậm chí có một số người là còn bị phát mụn nhọt ra ở trên mặt trên lưng trên bụng và cả cái khu vực ở phía dưới thì, thì, thì cũng xin thưa luôn là cũng không có gì đáng sợ cái hiện tượng này cả vì à, các bác anh chị và các bạn tập khí công dù là bài đơn giản nhất đến những bài khó hơn một chút từ bài đầu đến bài cuối của một khóa học chẳng hạn thì các bài khí công Himalaya ngoài những cái tác dụng chuyên biệt mà nó đảm trách thì tất cả các bài tập nó đều có một cái cơ chế là thải độc tố ra ngoài vậy thì con người ta có rất nhiều cái con đường để cái cơ thể con người ta có rất nhiều cái cách cái con đường để thải độc tố mà chúng ta chắc chắn là là đều biết rồi thải độc tố qua con đường là đại tiện tiểu tiện hoặc là nôn quẹ thì tôi nói thế này ông ờ, cô bác anh chị chắc là nghe câu này quen rồi ví dụ như là gặp cái trường hợp người bị à, cảm tà cảm hàn hoặc là ăn thức ăn ấy mà bị ngộ độc thì sẽ những cái cảnh là miệng nôn chôn tháo tức là mình vào toilet đại tiện thì bị lỏng mồm miệng thì nôn lên ra đấy cũng chính là một cái cái phản ứng của cơ thể trước cái độc tố vào trong người mình mà rất may tôi nói với các anh chị là khi mà mình miệng nôn chỗ tháo mình thải được cái cái chất độc đó qua đằng hậu môn qua đằng mồm ấy thì mình mới sống được chứ còn nếu cái chất độc đó nó vào người mà mình không đại tiện ra được không nôn ra được thì cái khả năng nhiễm bệnh nặng thậm chí là tử vong rất là cao thế thì ngoài cái cái cái cái thải độc con người qua đường mồm đường hậu môn đường tiểu tiện thì còn có một cách cái phương pháp một cái cái đường thải độc cực kỳ hữu hiệu đó là thải độc qua da thưa quý cô anh chị các bạn là cái diện tích da trên cơ thể mình nó rất lớn và nó có hàng triệu triệu những lỗ chân lông thế do đó khi mà mình tập luyện thì là cái chất độc của mình nó sẽ thoát theo mồ hôi thoát theo mồ hôi ra ngoài thế do đó là nó sẽ có thể sẽ làm cho mình mẩn ngứa thậm chí là mụn nhọt nó mọc lên đó cũng là những triệu chứng mà thải độc qua da và thải độc qua da là một cách thải độc vô cùng hữu hiệu do đó nếu gặp những cái hiện tượng này thì các cô bác anh chị cũng đừng có sợ hãi thế ngoài ra còn có rất nhiều rất nhiều những cái triệu chứng gọi là bất bình thường khác đối với những người mới tập khí công thì chúng tôi đã thống kê qua nhiều cái lứa học viên mà bản thân chúng tôi đã trực tiếp được làm việc và cũng qua nhiều cái đời học viên từ trước đến nay mà các vị thầy đã truyền lại thì những cái điều này chúng tôi đã viết rất rõ ở trong cái bài có tên là những triệu chứng thường gặp khi mới tập khí công Himalaya thì cái quyển tài liệu này các anh chị nếu đăng ký học trực tuyến thì có thể download về từ cái phần à, tài liệu còn như nếu không thì là trong cái ờ, trang web mà của môn phái thì chúng tôi cũng sẽ đăng lên hoặc trong cái trang à, à, fanpage của khí công Himalaya chúng tôi cũng sẽ đăng cái cái tài liệu để lên của bác anh chị bớt chút thời gian đọc thì sẽ vỡ vạc ra được nhiều điều